Phật tên gì này giống nít quá ta phải không bị đòn quá đau mình quá ai đánh bị ai đánh mà đau mình cái ông lũ dại sao mà bị đánh ông ấy hồi đó hung hung dữ không tự không tự ai quấn dữ lắm quấn mình mấy phần vậy bây giờ ông nói vậy thấy sợ chưa có sợ không vậy bây giờ phải sám hối hồi xưa mình không giữ sao bây giờ mình phải sám hối mà trốn đâu được người ta có phát có thần thông mà mình là hung linh sao mình trốn được ơi không được rồi đứa thuốc để đây lát nói chuyện ra thôi em hỏi luôn dạ, có đi thuốc đây không thuốc cho ba hút miếng đi để lạnh đi về nói không biết khói thuốc hay là con diêm hồng rồi anh chỉ đạo phật không linh tên gì biết không tên gì tên gì tâm gì về sát này ra không ra không muốn vô vô muốn ra ra nếu như mà thật sự Ngân Linh Nguyễn Văn Xuân cũng thọ 61 tuổi có những cái ủng ờ, khúc gì có những cái đau khổ gì thì ờ, ngày hôm nay cứ nhập sát về vợ của mình để mà có thể ờ, tâm sự với mọi người để mà chia sẻ rồi xong rồi sẽ gỡ những khúc mắc để mà có thể tìm được cái hướng tốt nhất để đưa hương linh nhẹ nhàng bản sanh về cái cõi an lành chứ nếu như hương linh cứ ở vất vơ vất vưởng như thế này mà cứ ở trong nhà ngoài cái nhà này đâu phải của mình đâu cái thân này ngay cả cái thân này 61 năm là nghĩ nó là của mình mà nó còn không phải là của mình mình ra đi rồi cái thân này cũng phải trả về cho các bụi thì huống hồ gì là vợ con là nhà cửa tài sản Phật đã dạy rất là rõ ràng rằng Con ta, tài sản ta, tất cả đều không thật Chính ta còn không có, tài sản con đâu ra Nếu bây giờ mà mình không chịu đi Có một cái con đường rất là nhẹ nhàng, thơ thới Mà mình không chịu đi Mình cứ ở những cảnh giới đau khổ này hoài Thì hương linh sẽ càng bị đánh đập hoài Bởi vì cái nghiệp của mình nặng quá mà mình cứ bị đánh bị đập vậy rồi mai mốt hết 49 ngày hương linh biết hương linh đi về đâu không đi về cõi địa ngục ngào quỷ súc sanh làm sao mình biết được đúng không là đi đâu có có sáu cõi à, đưa số tám là đi đâu cái cửa này cửa này cửa này cửa này đi qua hết chín cửa rồi hả rồi bị đánh dữ lắm đúng không rồi bây giờ có một cái con đường để mình không bị đánh nữa có muốn không có muốn có muốn để mình không bị đánh nữa không lúc vô lúc ra nhưng mà nói cái gì là Hương Linh sẽ nghe bây giờ nếu như mà Hương Linh Nguyễn Văn Xua hưởng thọ 61 tuổi không còn muốn bị đánh đập nữa không còn muốn bị hành hạ nữa không còn muốn bị đối khác nữa thì có một cái cách rất là dễ dàng để cho Hương Linh làm nhưng vươn lên phải bằng cái tâm chí thành chí thiết của mình không có, đâu có ăn không có ăn không có ăn cái rửa đi kia đói đói luôn nó không có ăn không có ăn không đói <laughs> nó nằm nó chịu nó không có ăn sáng đói không có ăn quá trời gà gà cái đó nó nó làm nó ăn ăn không hết rồi nó biết vậy bây giờ bây giờ mình có muốn ăn được không

nó cũng lướt đi mà bé thì lướt lướt lướt nó mà Tức. ai vợ đúng không không nỡ bỏ vợ phải không vậy sao lúc còn sống đánh vợ như vậy sao lúc còn sống đánh Tại và hành hạ người ta quá mà giờ không nỡ bỏ làm sao Tại nhỏ nó nhỏ nào suối? nhỏ nào nhỏ đó đó tên gì tại sao lại nghe lời người ta đánh vợ mình mà bây giờ chết rồi nó nói hận nó thương vô nó ngủ về về nó đủ thịt nó đủ gì chắc nhưng mà bây giờ thương vợ thương con thì không có nghĩa là cứ lãng đảng trong nhà này hoài không có nghĩa là cứ nhập vô cái xác này hoài tại vì phương linh chỉ ở đây được có 49 ngày thôi sau 49 ngày phương linh không còn được ở đây nữa vậy bây giờ mình phải tự giải thoát cái mình chứ sau 49 ngày hương linh sẽ đi vào những cảnh giới rất là xấu rất là ác rất là đau khổ còn đau khổ hơn những cái gì mà hương linh đang trải qua nữa bây giờ mình phải tự cứu lấy mình